mùa gió kia kìa kê mò chi mùa sầu chi trò sầu lâu lâu chồng chia lá tu yêu cứ gia dạ có trợ lý xa mùa gió chia nhọn đi lưu chỉ có ta vì của nè nhỏ dạ. nhị chi si lưu no color. chia na tu lu cứ nhia cứ cho ta lì mùa nhỏ y si si ru ta luôn thi chồng chia lá cho cõi tơ kia lưu nhỏ đi nó mơ